cái gì đây mắm mỏ rảnh nói hả tự nhiên ờ, bữa nay chuẩn bị đi thi là giờ mà một giờ ờ, khởi hành đi thi ngày cuối môn cuối hai môn cuối học kỳ một rồi giờ tự nhiên chưa thi xong rồi giờ có vụ mà đi đi on với bạn thì chiều nay nữa hả thì thi xong đi rồi có chét pho, pho son phấn gì đầy mặt không nói ba nghe đi rồi ba ba quyết định hả em đi heo em đi cà phê rồi à, rồi được vậy ba diệp rồi nếu mà liên quan gì có hỏi xin ba đi chơi chứ đâu hỏi xin ba trang điểm rồi uh, mắm ở chè này uh, nghe chị hai xin đi rồi chắc là tuần sau sẽ có kế hoạch uh... gì ăn cơm kìa chứ không phải ngồi đó mà mà mà mà, mà chơi cái trái dưa hấu nha tao mày chưa đủ tuổi đi chơi đâu chồng em à lúc nào chưa cũng nói ờ, à, chồng em thôi chồng em không có chọc em. phá Mày Duyên quay đó Quay đó này rồi bà Cái đó là chi Chi Ba chỉ thích quay người yêu của ba thôi nè Chứ quay hướng ơi Mấy cái gì nè, để thấy cái mỏ của mẹ ờ, thấy mỏ Thấy chưa, nghe nè, đó Đó, mình chỉnh lên nha Ăn lại đi Tâm ơi Đây Gì, quay gấu nai nữa hả? Gấu nai đang ăn ăn xương nên bị nhốt trong chuồng chứ không Gấu nai mà ăn xương ở ngoài thì gấu nai sẽ quậy phá dơ, dơ nhà mất không dọn Một chút mới dọn trong đây Ha thế con ha đây bông lan của mẹ duyên trồng đấy nhé ra hai cả hai nhánh luôn tết này có bông có bông xài gì chị đó giúp đâu mình cái gì super quá mình quá mình ra là gì nói tiếng anh nữa super gì quá mình đó ẻo ẻo nhìn tưởng con gái đó thấy chưa đó có nhạc thiệt kìa bạn quay lâu quá bạn ơi đi. Cổ Phơ làm gì Phơ? Ăn à, cơm Quậy phá Sao mà giờ Phơ thay đồ Rồi lên chuẩn bị thay đồ đi, ba chở đi thi nè Con học giỏi mà chỉ gì Con học Hoa. giỏi mà Học <laughs> online hạng từ Hạng từ ờ. à. Em đây, em ờ. Em hết rồi Học online mà, mà hạng tư mà mắc bắt bây ờ, giờ mà bắt bạn chỉ bài là sao Không hiểu chỉ tiền luôn là do học online thực ra hay học full á full gì là học đủ nguyên lớp bốn mấy người full không phải full rồi goodbye see you again kết thúc video này nhé các bạn ơi xin các bạn thi tốt bạn nào thi tốt bạn này ờ à, goodbye